Thế là quả nó rất đều từ gốc lên ngọn, cành nào cũng có quả. Cành nào cũng có quả. Vâng. rất đẹp các bạn này. Cành nào có quả, nó chia rất đều. Bạn nhận xét là cái quả bưởi này nó có chắc không? Tại thời điểm này nó có chắc Quả này thì kể cả thời điểm này thì cũng chắc dai cuống. Vâng. vâng. Đấy, nhìn đây xinh quả nó rất lặn quả. Chắc đây, chắn. lặn quả này. Mà cái cuống nó rất xinh, cuống rất nhỏ đẹp. Đúng không? Đấy nhỉ. Dài lắm. Cây nào cũng sai như thế. đây mình vào đây vào đây vào đây các bạn này chia đều vòng quanh cành nào có đây các bạn này quay tất cả các cành này cho mọi người xem vâng đây cành nào cũng thế thưa bạn chung thì vào thời điểm này mà bởi được như này thì đã chắc ăn chưa cái này nói chung là nếu mà nói chắc ăn thì là cũng chắc ăn 90 phần trăm rồi à thế nhưng thì mà còn 10 các bước tiếp theo là giai đoạn này là không thể dụng được nữa vâng. và đảm bảo là được là được còn ừ. bước tiếp theo là mình chỉ có chống ruồi vàng nữa thôi đấy vâng. thì làm sao khắc phục được ừ, anh ruồi vàng không đốt nữa là ok vâng đây vâng. thì các bạn này như năm ngoái ruồi vàng cũng hầu như không đốt không có à thế à? đây mà năm ngoái bạn có phải dùng biện pháp nào không không ạ ừ, thì phun mỗi cái phân silic này thôi mới có treo một ít băng phiến cây bưởi 250 quả 250 quả một cây này một cây này năm ngoái thì nó được bao nhiêu năm ngoái được có trăm rưỡi trăm rưỡi năm nay được hai trăm năm quả sai quá rất đều và đều mà mã thì nó bóng đẹp mã những mã xanh là sau sau này chín là nó vàng ươm luôn à thế còn mã mà không xanh sau này không vàng à, à. phải chăm từ bé nó phải xanh đẹp như này sau này mã mới đẹp được à, à, dạ. Dạ. đúng rồi là dạ, xanh quá đẹp quá nhỉ mình nguyên cái cành này nó cũng đã tới khoảng độ 50 quả 250 quả trên một cây này các bạn nhé cành này khoảng 50 quả và cái bưởi này là 15 tuổi nữa. à 17 năm 17 năm rồi 17 năm Bên ngoài này là 20 năm Chào các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với một vườn bưởi độc nhất vô nhị ở Hà Nội mà cái, với một cây bưởi thôi mà đã có khách trả tới 40 triệu để đánh cả cây và quả và đó là cây bưởi lành mời các bạn đến với vườn bưởi của nhà bạn Nguyễn Thành Trung ở thôn Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội mà chúng tôi đã có dịp đăng tải cho các bạn xem trong dịp Tết vừa qua và thưa các bạn là cây bưởi này có tuổi đời là 17 năm tuổi và uh, trong dịp Tết vừa qua thì Ờ, đã có khách tới đây để trả cho bạn Trung là 40 triệu đánh cả cây cả quả nhưng mà bạn Trung không bán và ngày hôm nay thì để hướng dẫn để tiếp tục hướng dẫn chăm sóc cây vườn bưởi à, xinh đẹp và hiệu quả này thì chúng tôi sẽ à, cùng với nhà vườn để dùng cái à, phân Sinic 300g để phun trực tiếp lên thân lên lá lên quả vào riêng phần gốc để cho các bạn xem nhé và trước khi um, phun thì chúng ta sẽ đến với công đoạn để pha phân sau đây thì mời các bạn chúng ta đến ra đây để à, pha phân nhé thưa các bạn là quy trình hướng dẫn phun phân silic trên bưởi của chúng tôi à, sẽ như sau à, với một cái phi mà có dung tích là 200 lít như thế này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn là các bạn thực hiện trên ba túi phân này ba túi phân này các bạn nhé và sau đây thì đề nghị bạn thành trúc bạn cắt cùng tôi để đổ phân vào đây và chúng ta sẽ à, trực tiếp phun trên thân trên lá và trên quả và cả quả luôn và riêng phần gốc thì chúng ta phải chữa vòi phun giống như kiểu tứ đổ và vì trong vân còn một chút uh, ờ, nắng cặn cho nên là chúng ta phải pha ra một cái ờ, uh, xô nước một cái thùng sơn như thế này đấy thế sau đó thì mình mới um, chắc cái nước mình cho vào đây đấy, để phun còn cái bã thì mình sẽ tưới vào các gốc cây và gốc cây nào chỉ cần tưới cái bã phân này mà không cần phun phân thì cái gốc cây đó cũng rất là tốt đấy hoa ra thì à, có thể là sẽ không tan hết đấy cũng có những gói thì um, sấy kỹ thì nó tan hết mà những gói không xấy kỹ thì nó chưa tan hết thì các bạn um, cũng uh, cho dù không tan thì các bạn vẫn cứ chất lấy nước các bạn đổ vào cái khi này nhé ba lắng lắng ở dưới Đấy, rồi. tàn, này, tàn hết sạch luôn Đấy tàn hết rồi nha bạn, các bạn nhé Và sau đây đổ vào cái phi này Đấy. Mọi và... không biết ngâm qua đêm không cần đâu Cứ đổ vào quấy là tan luôn À thế à? Vâng Cứ đổ vào quấy là tan luôn các bạn vâng. Vâng. Nhưng mà có những đợt là mình do sấy không kỹ ấy, Thì là nó cũng tan chậm một chút Đấy Thế còn đợt nào? Vâng và với một cái phi như thế này 200 lít như thế này Thì ờ, mình sẽ phun cho được khoảng độ 30 30 cây bưởi mà 30 đến 40 cây 30 đến 40 cây 30, nếu mà cây bé có thể được 5 cây và sau khi phân đã pha xong thì à, chúng ta sẽ tiến hành để phun. Giữ, giữ, giữ đây. Đấy, chặn lại như này. Đấy. Giờ bạn mở máy đi Xong chúng ta sẽ ra ngoài kia để phun Vâng, sau khi phun phân xong thì đã được dòng trên một cái dây, một cái vòi phun như này. Và sau đây thì à, bạn Thành Trung bạn sẽ phun trực tiếp đều trên trực tiếp trên lá, trên quả, trên thân dùng chúng tôi. Đấy. Dùng cái này phun rất nhanh mà cao. À đúng rồi, đấy, tiện quá. Và lên vẫn như họ luôn đi đến đâu rồi cứ xả luôn rồi đấy phun đấm đìa đi phun đều trên hai tán lá đấy nửa vòi phun để đấm đìa cho tán lá dưới và úp vòi phun để đấm đìa cho tán lá trên bóng hơn mượt hơn xanh hơn đấy và à, với cái quả mà mượt xanh hơn ấy mượt hơn ấy thì nó sẽ sau này nó sẽ dáng được cái cái cái cái dáng dáng được cái dáng nóng cũng như là cái tràng cái đổ và đó là ngoài ra thì khi tu này thì nó còn có một chức năng là làm cho vai xuống để chúng không sinh lý ở đây đấy. và uh, khi mà phun cái vân trên thể trên lá thì nó sẽ làm cho cái lá dày xanh to bóng như trắng hơn nữa đây quay trực tiếp vào đây này xanh lá dày xanh to bóng và lá này rất là dày đây các bạn này lá nó dày đây đấy, những cái lá đây nó dày này mà nó mở lá này nó rất là đẹp như này đây đây cái lá này đấy cái lá này đấy nó rất dày hiện lá này bóng này nha quả xanh quả xanh quả xanh đét này thì bạn nhận xét về cái dáng quả như thế nào? Mẫu mã năm nay ra sao? Dáng quả thì rất cân đều, chùm ba nhưng mà ba quả như nhau, màu xanh. Màu xanh. Đấy, xanh gì rất là hài lòng. Ừ. Bất kỳ quả nào cũng thế. Quả nào cũng thế. Khi chăm giai đoạn này là sẽ quyết định năng suất của bưởi và kiểu dáng của bưởi. À. Còn nếu mà giai đoạn này mà không chăm tốt thì coi như không ăn thua. Đây bưởi đây rất cân đều. Chùm hai cũng đều như nhau chùm hai cũng à, đều à, chùm ba chùm bốn đều đều những quả này Đúng sau này nếu nó màu xanh như là chín lên nó sẽ vàng ươm như là tết năm ngoái mình xem rồi vâng nó sẽ vàng ươm như thế vâng đây này những cái chùm ba chùm bốn này này đấy nó rất đều nhau các bạn ạ à, khi dùng cái phân này thì ờ, cái ờ, tỷ lệ méo vẹo thì bạn đánh giá thế nào tỷ lệ méo vẹo năm nay hầu như là không có đấy. không có ở ờ, mọi năm có những trường hợp là khi nó bằng tần này này vâng. tự nó không lớn nữa nhưng năm nay nó lại lớn rất đều à, bằng quả trứng gà là nó dừng lại à. Rồi, ờ, nhưng năm nay là bón silic nhiều nên trái nó rất cân và nói chung là đồng đều đồng đều, dạ. đồng đều. Nó rất đẹp chắc không có bưởi loại đâu năm nay chắc là không có bưởi loại đúng không đấy ờ, đây mình có thể xem trên cây cây mình vừa phun xong đây này đây năm nay bạn thành trung à, <laughs> chúc mừng bạn à, nguyễn thành trung nhé chúc bạn năm nay là à, bán không phải là 40 nghìn một quả mà là 45 nghìn một quả <laughs> đặc biệt là bón phân silic này vào nữa lúc nó ra hoa nó không ra nhiều như hoa chanh đâu mà à. nó ra ít thôi vâng. như ra chùm nào là đỗ chùm ý à. vườn nhà cháu là ra cả lá cả lộc nha lọc rồi hoa ra cùng nhau một lúc thì đến giai đoạn này là không ra lọc nữa à. ra lọc và hoa đồng thời lúc tháng riêng là xong luôn à. nhưng mà nếu như dùng vân thường thì nó như nào thường mọi năm nó cứ lẹt đẹt có khi bây giờ đang ra lọc rồi à vâng bây giờ mới lại ra lọc vâng thế thì nó sẽ tập trung nuôi lọc thì quả nó sẽ kém đúng vâng không? thì bị Đấy. quả còi cũng nhiều à thế nhưng mà dùng vân di tích thì trong cùng một lúc nó vừa ra hoa nó vừa phát lọc luôn vâng Đấy, nó vừa Mà hoa nó rất to và khỏe và nó có tươi lâu không bạn hoa tươi lâu vâng. phấn nó có những chùm nếu mà ờ, hai uh, ba ngày vẫn còn màu vàng à cái phấn như vậy thì nó sẽ và nó sẽ cho thụ phấn, phấn được lâu hơn được lâu hơn đúng không dạ, mà phấn khỏe thì trái nó cân đều à phấn khỏe thì trái cân đều nhưng mà rất tiếc là trong giai đoạn đó thì lại ừ, dịch covid các bạn ạ à, cho nên là chúng tôi lại không thể đến đây để tiếp tục hướng dẫn các bạn à, chăm sóc cái vườn bưởi để làm demo để cho các bạn à, à biết được cái à, phần chăm sóc bưởi sau à, trong giai đoạn mà trước khi phát hoa và sau khi đậu quả được và phải đến tận ngày hôm nay à, um, ở bên Mê Linh mới ngày hôm qua mới giải phóng hết cái phong tỏa đúng không? Vâng, mới hay là đêm vâng. qua mới. Đấy, mới đêm qua mới hết. Thì ngày hôm nay chúng tôi mới có mặt ở đây để hướng dẫn được. Và thưa bạn Nguyễn Thành Trung là trong giai đoạn mà à, trước khi ra hoa thì bạn sau cái đợt mà công ty hướng dẫn là bón một cân trên một gốc bón nót dạ. một cân trên một gốc này thì bạn đã dùng cái phân silic kết hợp với NPK như nào bạn có thể à, bật mí cho bà con biết không ạ lúc hoa chuẩn bị nở thì tưới cũng pha ba gói cho 200 lít nó vâng. tưới mỗi gốc 15 đến 20 lít đại vâng. loại cứ tưới bao giờ nó đẫm thì thôi vâng. nó rơi vào khoảng 20 lít 20 lít vâng. một gốc vâng. Vâng. và bạn pha với bao nhiêu lít một gói là pha 60 lít 60 lít thế thì chỉ được ba cây thôi vâng à thì cũng hơi vâng. hơi nhiều lượng nước nhưng mà một gói được ba cây thì ba cây thôi 3 cây đây, đây này những cái phần này ba cây cây to cây 20 năm là ba cây còn cây 17 năm thì chỉ thì được độ 4 5 cây à thế sau đó thì ờ, đến giai đoạn nào bạn lại phun tiếp sau đó thì đến khi quả nó bằng ngón chân cái ấy, thì phun thẳng lên lá và lên thân à thì nó không mọi năm dẹp sáp kim nó bám vào thân này nhiều lắm với ừ. À, mồ hóng ừ. bệnh à, như kiểu nấm mồ hóng ấy ừ. rất nhiều cái năm nay cây nó rất là phẳng không không có dẹp sáp kim bấu đó vâng. không có dạng đây các bạn này um, các bạn là với cây bưởi mà 17 năm ấy nếu mà dùng phân thường thì nó có được ừ, như thế này không mà không đâu mọi năm là nó cứ bám ở các ngã ba này rất nhiều là, à. là nó một lớp màng người ta gọi là bị rêu, rêu màu hóng rêu màu, hóng ấy chứ không phải à. rêu không đâu à. thường bên kỹ thuật họ nói là đây là bệnh màu hóng hỏi thì người ta bảo thế à. nhưng từ khi phun phân huyết vào là nó không có nữa nó đấy. trơn tuột như nó này. trơn tuột và trông cây nó có vẻ như trẻ ra vâng mà năm cái mà, mà mấy ông uh, còn toàn bảo là thôi mày mang cái rẻ rửa bát đi mà tuốt bây giờ người đâu mà tuốt <laughs> đấy bây giờ rất nhàn thế thôi vâng. thế thôi còn sau mà à, giai đoạn nó bằng à, tần này thì lại phun tiếp silic lên quả lên lá này này phun cùng với mình phun thuốc trừ sâu hoặc nấm bệnh thì phun vào hoặc là không bị bệnh thì pha phân phun không thôi à, ta có thể di chuyển sang một vài cây khác đi các bạn à, ta di chuyển sang những cây khác đi. ở đây thì à, tỷ lệ sai quả rất là đồng đều các bạn ạ là vườn này là hơn 20 năm rồi nhé À, vườn này vườn, hơn vườn này già cây hơn à. tán bây giờ quả nó rất đều từ gốc lên ngọn cành nào cũng có quả cành nào cũng có quả à, rất đẹp các bạn này cành nào có quả nó chia rất đều bạn nhận xét là cái quả bưởi này nó có chắc không tại thời điểm này nó có chắc quả này thì kể cả thời điểm này thì cũng chắc dai cuống vâng. Vâng. đấy nhìn đây quả nó rất lằn quả chắc đây chắn lặn quả này mà cái cuống nó rất xinh cuống rất nhỏ đẹp đúng không đây nhỉ dài lắm cây nào cũng xanh như thế đây mình vào đây vào ờ, đây vào đây các bạn này chia đều vòng quanh cành nào có đây các bạn này quay tất cả các cành này cho mọi người xem vâng đây cành nào cũng thế thưa bạn trung thì vào thời điểm này mà bưởi được như này thì đã chắc ăn chưa cái này nói chung là nếu mà nói chắc ăn thì là cũng chắc ăn 90 phần trăm rồi à, thế nhưng thì mà còn 10 các bước tiếp theo là giai đoạn này là không thể dụng được nữa vâng. và đảm bảo là được là được còn vâng. bước tiếp theo là mình chỉ có chống ruồi vàng nữa thôi đấy vâng. thì làm sao khắc phục được ừ, anh ruồi vàng không đốt nữa là ok vâng đây dạ. thì các bạn này như năm ngoái ruồi vàng cũng hầu như không đốt không có à thế ừ. Đây. Mà năm ngoái bạn có phải dùng biện pháp nào không? Không ạ. Ờ, thì phun mỗi cái phân silic này thôi mới có treo một ít băng phiến à. thấy <laughs> vâng. cũng cũng thế thầy không không không thấy nó đốt mới cũng treo mỗi gốc một đõ băng phiến một vâng. đõ băng phiến chứ không đánh thuốc vâng và tới đây thì công ty sẽ chỉ đạo cái vườn bưởi này là mỗi tháng là phun một lần các bạn mỗi tháng phun cái vân silic túi 300 gram một lần phun đều trên cũng phun đều trên lá trên thân và riêng phần gốc là cũng à, cho đẫm đìa như kiểu tưới đổ đấy và à, thưa bạn Trung là vườn này thì bạn đã giảm được bạn có giảm được à, lần thuốc trừ sâu nào không thuốc trừ sâu giảm lắm nấm cũng giảm nhiều đặc biệt là dẹp sáp mọi năm tầm này là nó bám vào quả rồi à. nó bâu vào làm cho quả bị hằn lên chứ không được nhẵn thế này đâu à. là đã phải phun hai lần dẹp sáp rồi nó có ờ, dẹp sáp kim và cái loại dẹp sáp mềm và dẹp sáp vẩy đó à. cái dẹp sáp vẩy nó bám đây tầm này là nó bâu vào đây rồi và khi đến tháng 8 nó phát triển ra như mê cơm cháy trên quả này à. nếu không phun giai đoạn này như hiện năm nay giai đoạn này là nhìn lên đây không có tí vết dẹp sáp nào nữa quả rất đỏ năm nay là chưa phun năm chưa, chưa phun, phải phun vì nào. không có <laughs> chắc không phun nữa <laughs> chắc năm nay không phải phun thuốc dẹp sáp nữa vâng ở đây bạn đánh giá tỷ lệ sâu vẹ bùa như thế nào? Sâu vẹ bùa thì không có. <laughs> Không có. <laughs> Vâng. Đây các bạn đây. mình có thể quay ra phía ngoài này để xem sẹo nữa, năm nay không có kẻ sẹo. Vâng. Mình có thể ra ngoài này để xem cái ờ, những cái lá của nó đây các bạn này. Đây. Nếu mà không bị thì làm sao phải hôn nữa đúng không? Vâng. Hoàn toàn không có sâu vẽ bùa, lá rất đẹp các bạn này. Lá mở này, lá dày này. Và đây các bạn là tôi có thể vạch ngược cái lá này lên để cho các bạn thấy là không bị dẹp phấn trắng đúng không không bị phấn trắng không bị mắt cua trên lá nhé đây tôi có thể lật ngược lên đây cho các bạn thấy đây. đây mặt trước mặt sau của lá rất đẹp như thế này đấy quả thì rất là sai lá rất là đẹp như này à, hai mặt lá đều đều sạch sẽ không có một cái gì là nhện muội ở đây cả đấy. đây đấy mình có thể sang những ờ, cây tiếp theo ạ đây các bạn có thể Và giai đoạn này thì ờ, bạn có phải tỉa bớt bởi đi nữa không? Thôi, à, năm nay thì thôi không tỉa nữa. Vâng, năm nay bạn đánh giá là cái tỷ lệ sai nó như nào? Tỷ lệ sai năm nay cũng sai hơn cả năm trước. Sai hơn năm trước. À, đầu tiên vâng. nếu nếu mà không có cái trận mưa rào ngập phủ mặt luống này thì chắc mỗi cây này nó phải đến hơn 300 quả, chắc phải vặt đi nhiều. À. Đợt trước mưa rào nó phủ kín nó thừa nước phủ kín mặt được này và không thoát kịp à. nên nó thừa nước khi thừa nước thì nó đẩy quả nên nó rụng rụng như là sung dưới gốc này mà vẫn còn như thế này vâng, vâng nhiều lắm rụng chặt như sung vâng. và bạn à, ngoài cái việc mà tốt thì lệ đậu tốt à? à. Ngoài cái việc mà nó dụng như vậy ra thì bạn có phải tỉa bớt đi nữa không? Có. À. Vâng. Một chùm nó đỗ một chùm hoa một chùm này lúc đó nó đếm thì nó rơi vào khoảng 15 đến 20 quả à. thì đi vặt đi chỉ để ba quả thôi à vâng. thế thì có nghĩa là cái ờ, tỷ lệ sai hoa đậu quả rất là tốt đúng không đây cái... Ừ. à, bạn đánh giá về cái ờ, sự phân tán ở trên cây nó có đồng đều không đồng đều cả nhà cũng có quả ừ. và chúng tôi sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn uh, vườn bưởi này vào những chu kỳ thì uh, các bạn hãy um, uh, thường xuyên cập nhật thông tin nhé để chúng ta xem uh, vào những uh, chúng tôi sẽ hướng dẫn vào từng tháng một là khi nào mà phun cái phân xinic này các bạn ạ và bạn hình chung bạn có thể cho biết uh, họ tên cũng như địa chỉ ở đây nếu như các bạn à, ở xa gần muốn đến thăm à, thì bạn có sẵn sàng Nguyễn Thành Trung ở xóm 7 Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. Các bạn nào mà có điều kiện thì đến thăm trực tiếp vườn có một số bác ở bên cầu giấy ấy, vâng. bác ấy về hưu nhưng bác ấy mua trang trại trên ba về thì cũng có sang thăm vâng à, có sang tận nơi thăm à. và năm nay thì uh, bạn lại tiếp tục để những cái cây bưởi tết như năm ngoái phải không ạ vâng ạ và nếu có thể bạn có thể cho đấu giá được không <laughs> thực ra thì chắc là không muốn bán <laughs> không muốn bán à? vâng. vâng như thế bán quả thì đợt trước ờ, mùng 8 Tết vặt xuống thì bán quả không đã được uh, ờ, 10 ờ, triệu rồi 10 triệu một cây vâng. mà để nuôi được một cây như thế thì nó phải mất nhiều thời gian đấy nguyên mà bán quả đã 10 triệu rồi cho nên là còn cái cây mà cây mua nuôi được mấy chục năm đấy thì đương nhiên nó phải được mấy chục triệu rồi dạ. nhưng mà có một số các bạn ở trên mạng là cứ nói rằng là uh, nói phép không bao giờ có cái chuyện mà một cây bưởi mà lại bán được như vậy thì chúng tôi cũng phân tích là uh, một cây bưởi trồng mấy chục năm mới được cái tỷ lệ quả như này thế mà người ta chỉ cần ba bốn năm thôi thì người ta đã bán một cây bưởi được giá này cho nên là không thể bán mấy cây bưởi một một cây bưởi với giá 40 triệu được các bạn ạ và chúng tôi sẽ kết thúc video này ở đây um, uh, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và nếu những bạn nào yêu thích trang phân bón à, Silic của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất và các bạn à, muốn à, đặt hàng hoặc là tư vấn về phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì các bạn ở vùng Mê Linh thì các bạn sẽ liên hệ với um, với um, bạn giới thiệu với mình đi dạ. với bạn Hương vâng, bạn giới thiệu đi họ tên là... bạn nói dạ. to đi tôi là Phó Lan Hương ừ. đã cùng à, đồng hành cùng với chị Tân công ty Tân Phát Bắc Giang 5 năm nay rồi ạ. À. Và tôi thấy rất là tâm đắc về cái dòng phân này Và đặc biệt vừa rồi là bạn Thành Trung đã sử dụng dòng phân ở viện Vân Linh của chúng tôi Đó là phần của chị này hiệu quả rất là cao Tôi rất là mong à, nhất là huyện Mê Linh mình mà lại à, sử dụng phân này để đem lại cái hiệu quả cao bán được nhiều tiền như là thành chung người này để <laughs> cho hiện minh linh bọn em giàu lên chị ạ à, đúng Đấy, rồi em rất là muốn như vậy vâng em nói với chị là cây của em không phải là chỉ cây cây bưởi đâu nhé vâng. cây lúa chỗ em rất là đẹp vâng hôm nào đề nghị bạn phó lan hương vâng. bạn cho chúng tôi làm một cái video về bưởi bưởi đỏ bưởi, bưởi đỏ mà đỏ như gấc mà đỏ từ trong ra ngoài vâng. ờ, mà mà bán vào dịp tết đấy vâng. nhé để vâng chúng tôi làm chương trình em cho người chị về sản phẩm này vâng. bón cây đào ấy cũng tốt lắm hết à? bệnh xì mủ luôn mà lá xanh à, à? cháu có cây tưởng nhổ vứt đi bón à? phân vào giờ lên đẹp lắm à à? <laughs> các bạn ơi này ưa với cây đào đúng rồi cây đào cây đào ngoài ra nó còn tốt cho cây gì nữa không cây đào với lại dưa chuột với mướp vâng. tốt vâng cho người thân của chị cây gì nó cây đấy và vâng, các bạn ơi dạ. nếu như chỉ nghe chúng tôi nói thôi thì các bạn sẽ nói rằng là chúng tôi nói phết hoặc là À, nói quá lên về phân của mình nhưng nếu các bạn hãy nghe nhà vườn nói các bạn đừng nghe chúng tôi nói hãy nghe nhà vườn nói để cảm nhận được cái chất lượng phân và những bạn nào muốn dùng thử thì chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn là à, các bạn nên dùng thử thì các bạn liên hệ với công ty để à, được dùng thử cái phân bón này để cảm nhận được chất lượng phân của chúng tôi nhé và những bạn ở xa thì liên hệ với số điện thoại của tôi là Bích Tinh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 à, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo chào các bạn nhé tạm biệt được